hiệp 1 thì anh em đã húp ba cái mã kèo trong cái trận này trong khi đó Việt Nam ăn với cái tỷ số là 3-1 đó thì anh em thấy mình đã nói với anh em trên cái video rất là nhiều lần trong khi đó Việt Nam là cái đội bóng mà được đánh giá là mạnh nhất nhì trong cái bảng đấu B này thì bởi vậy trong cái trận đầu Việt Nam đã làm anh em thất vọng nhưng mà cái trận thứ hai là Việt Nam sẽ lấy về danh dự cho anh em thì anh em thấy Việt Nam đã thắng với cái tỷ số là 3-1 thì anh em nằm trên nằm tài nằm trên hiệp 1 thì anh em đã hút full ba cái mã kèo Việt Nam trong cái trận đấu này rồi. Đó. Thì anh em thấy mình nhận định cho anh em mình viên anh em nên đăng ký trang để anh em có thể chờ hạ kèo xuống anh em vào anh em chơi thì cái tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn thì anh em thấy trong khi đó mình nhận định mình cho anh em là cái mã kèo Việt Nam đang chấp 1.5 phải không nhưng mà mình cho những anh em trong nhóm của mình chỉ đánh được, được những cái mã kèo là một quà thôi đây thì mình cho trong nhóm là cho anh em đánh cái mã kèo một quà nha anh em chứ mình không cho anh em đánh cái mã kèo 1.5 đây mình sẽ về mình à, quay lại cho anh em xem thì mình có chốt cho anh em cái mã kèo là Việt Nam này nằm Việt Nam chấp một quà một FT là nguyên trận nha anh em và tài xỉu 2.5 và Việt Nam hiệp 1 chấp 0.5 đó thì anh em đã húp full cái ma kèo Việt Nam trong cái trận đấu này luôn thì cái trận đấu của thằng à, Malai thì nó sắp diễn ra nữa nha anh em thì à, trận của Malai mình sẽ công bố kết quả sau ngày mai cho anh em thì um, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho anh em cái trận giữa thằng Atletico Madrid và thằng Cadiz diễn ra vào lúc 3 giờ tối hôm nay luôn nha anh em đó thì um, trận đấu này là vòng thứ 33 giải La Liga thì anh em thấy trên màn hình của anh em là cái đội hình ra sân của hai đội bên phía thằng um, Atletico Madrid á, chơi với sơ đồ là 532 còn bên phía Cadiz vẫn chơi với sơ đồ là 442 đây anh em thấy trên màn hình hàng công cao nhất của Atletico Madrid á, thì anh em thấy vẫn có Griezmann nè à, Korea thì anh em thấy là hàng công cao nhất của thằng um, Atletico Madrid và Đờ Bâu nữa nè anh em Koke đó Thomas Lehmann nè Lehmann Le, Le, Lehmann đó thì là những cái đào cầu thủ trụ cột của thằng um, Atletico Madrid trong cái trận này thì anh em thấy như cái đội hình như vậy thì anh em thấy thằng Atletico Madrid đang khao khát 3 điểm trong cái trận đấu này cực kỳ. Còn phía cầu thủ chấn thương thì anh em thấy thằng Cadiz trong cái mùa này có một cái sự thất bại rất là tràn trề. Nhưng mà trong khi đó trận này gặp Atletico Madrid là cái đội bóng lớn ở giải La Liga nữa. Nhưng mà bên phía Cadiz đang bị chấn thương rất là nhiều trụ cột thì anh em thấy đây 2, 4, 6, 8 cầu thủ đang bị chấn thương mà không có thể góp mặt trong cái trận đấu ngày hôm nay. Đó. Ê, còn trong cái vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng Atletico Madrid đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 66 điểm sau 32 vòng đấu. Thì nếu cái trận này Atletico của Madrid có thể thắng thì Atletico Madrid sẽ vươn lên vị, vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng là xếp trên thằng Real Madrid. Trong khi đó Real Madrid trận vừa tối hôm qua Real Madrid để đua Real Sociedad với cái tỷ số là 2-0. Thì uh, Real Madrid giống như là vừa đánh mất một cái vị trí nhì bảng xếp hạng của mình đó, thì anh em thấy thằng Kaidit còn thằng Kaidit đang đứng vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 35 điểm sau 32 vòng đấu. Thì anh em thấy thằng hiện tại á, <clears throat> thằng Kaidit thì cũng vẫn đang có một cái vị trí an toàn nha anh em. Cũng khá là an toàn trong cái trận đấu um, những trận đấu sau này. Thì anh em thấy đang đứng vị trí thứ 15 và có 35 điểm rồi. Đó. Còn thằng à, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nhất là Atletico Madrid thì anh em thấy Atletico Madrid trong 10 à, trận gần nhất thì Atletico Madrid đã thắng 8 và để thua hai thua trước thằng Barca và thua trước à, đấu trường à, thua trước trận giao hữu nha anh em đó còn thành tích mà chơi trên sân nhà của Real Madrid trong 5 trận gần nhất nè anh em thấy Real Madrid chơi trên sân nhà trong 5 trận thì Real Madrid toàn thắng không chưa để thua một trận nào đó không bao giờ mà Real Madrid chơi trên sân nhà để cho à, cọ người hâm mộ với lại cổ động viên của mình thất vọng nha anh em trận trước đó thì thắng Sevilla với tỷ số 6-1 nè thắng Valencia 3-0 và thắng Betis với cái tỷ số là 1-0 thắng Ameria 2-1 nè trận gần nhất là thắng thằng à, Mallorca với cái tỷ số là 3-1 thì anh em thấy đó anh em nên đặt niềm tin vào thằng Atletico Madrid chơi trên sân nhà cũng rất là ok trong cái trận này luôn còn thành tích bên phía Cadiz thì anh em thấy Cadiz trong 10 trận gần nhất thì thằng Cadiz chỉ thắng được 3 trận và để thua tới 4 ê, để thua 3 trận và để hòa 4 trận nha anh em. Trận thắng gần nhất của Cadiz là để um, thắng trước thằng Valencia với cái tỷ số là 2-1 nè. Đó. Thì anh em thấy cái thành tích của thằng Cadiz này cũng đang trung bình nha anh em chứ không có tốt cho mấy nhưng mà cái hàng thủ của Hoàng Cai Đít cũng cực kỳ tốt thì anh em thấy trong cầm quà được 4 trận quà trước thằng Real Sociedad nè Getafe và um, America và để quà trước um, Espanyol thì nói chung á chỉ có quà được thằng Real Sociedad thì có thể là đánh giá là thủ tốt còn quà trước Getafe hoặc là America hoặc là thằng uh, Espanyol thì hai ba cái đội bóng này cũng không có cái gì để nổi bật mà để mình đánh giá là cầm quà được hai đội bóng rất là tốt hết anh em đó còn trong khi lịch sử đối đầu trong những trận gần nhất của thằng Cadiz và Atletico Madrid thì anh em thấy trong 4 lần đối đầu gần nhất á đây bốn lần đối đầu gần nhất thì cái trận gần nhất trên lượt đi á, là chơi trên sân nhà của Cadiz thì Cadiz nó có thỏ thẻ nó lụm được 3 bàn thắng trong cái tỷ trận đó là 3-2 đó anh em thấy chưa trong cái trận đó thì Cadiz có ăn thằng Atletico với tỷ số là 3-2 nhưng trước đó trên cái trận đấu giao hữu La Liga giao hữu ở Tây Ban Nha thì thằng um, Atletico Madrid có thỏ thẻ lụm thằng Cadiz được 4-1 đó anh em thấy à, trước đó nữa thì um, Atletico Madrid có ăn được 2-1 nè 4-1 nè thì anh em thấy trong ba trận gần nhất thì thằng Atletico Madrid toàn thắng thằng Cadiz với cái tỷ số cách biệt rất là nhiều bàn còn trước đó nữa thì trước đó rất là nhiều nữa thì um, vẫn là Atletico Madrid thắng 4-2 4-0 đó anh em thấy nếu mà tính trong 10 trận 10 trận đấu gần nhất thì Atletico Madrid phải thắng ít nhất là 7 trận và trận nào cũng phải nổ tài hết thì anh em nên biết nên biết cái vấn đề đó thì mình sẽ tiến vào trận gần nhất mà trao trên lượt đi là tỷ số 3-2 dành cho Cadiz thì anh em thấy đây cái đội ghi bàn đầu tiên vào phút thứ một luôn á là bên phía thằng Cadiz đó vào phút thứ 81 thằng Cadiz mới gỡ lại được cái tỷ số là 2-0 nâng lên tỷ số 2-0 và 85 thì bên phía Atletico Madrid gỡ bàn thắng là vào 1-2 nè, hai điều nè. Phút 90 cộng 9, phút 90 cộng 9 luôn nha anh em, thằng Cadiz mới nâng được lên tỷ số là 3-2. Anh em thấy cái trận đó nó ảo diệu luôn. Hiệp 1 chưa có một bàn từ phút thứ 1 và tới phút thứ 81 mới có bàn thắng thứ hai đó trong khi đó 80 phút không có một bàn thắng thì anh em thấy cái trận đấu nó ảo diệu đó trong khi đó từ 80 phút tới phút 90 là đã bốn bàn thắng thì anh em thấy trong cái trận đó cực kỳ ảo diệu cực kỳ bẹp luôn <clears throat> thì góc trong cái trận đó chỉ có 8 quả góc 5 quả góc nguyên về bên phía thằng uh, à, Cadiz và chỉ có ba quả góc nguyên phía về Atletico Madrid thôi nha anh em đó còn anh em thấy trong cái trận đó cái mã kèo nhà cái đưa ra thằng Atletico chỉ chấp có 0,75 thôi còn kèo nhà cái đưa ra hiện tại bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem luôn thì nhà cái đang đưa cái kèo bây giờ ra là thằng Atletico Madrid được lợi thế sân nhà đội chủ nhà thì nhà cái đưa ra với mã kèo là Atletico Madrid chấp 1.75 và tài xỉu 2.75 tại sao nhà cái lại đánh giá thằng Atletico mạnh như thế trong cái trận này thì anh em cũng biết thằng Atletico nó đang mâm me cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng chắc ăn nó đang có một cái khao khát và đang muốn giành trọn vẹn 3 điểm trong cái trận đấu này để có thể vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đó chỉ xếp dưới Barca thôi đó trong khi đó um, kỳ phùng địch thủ với nhau mà anh em không có thể nào để cho thằng Real Madrid đứng trên vị trí xếp hạng của mình được thì bởi vậy thằng Atletico Madrid sẽ quyết tâm thắng cứ cách biệt thật là xa trong cái ờ, trước Cadiz trong cái trận đấu này luôn thì bởi vậy anh em nên đầu tư vào cái mã kèo thằng Atletico Madrid trong trận này là rất là ok. Tài thì anh em thấy hai này gặp nhau ba bàn, bốn bàn, năm bàn, sáu bàn không thì anh em nên đầu tư vào cái mã tài 2,75 nè. Đó, đó là tài. Thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo luôn để anh em thấy anh em thấy những cái mã kèo mà mình chốt cho anh em trong cái trận đấu này thì đây mình có chốt cho anh em 5 cái mã kèo trên phần màn hình để anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả nhất đó thì anh em cứ nằm thằng Atletico Madrid chấp 1.5 hiện tại có cái kèo Atletico chấp 1.5 ăn 8 đó anh em nên vào cái mã kèo Atletico chấp 1.5 thì nếu ra tỷ số 31 hoặc là 20 thì anh em hoặc anh em ăn ờ, trọn kèo luôn còn anh em bún mà kèo 175 anh em ăn đủ nhưng mà nó ra cái tỷ số 31 hoặc 20 thì anh em chỉ ăn được nửa kèo thôi bởi vậy mình mới phiên anh em à, nên à, đăng ký trang để anh em có thể lựa kèo anh em đánh nó sẽ hiệu quả cho anh em hơn tài thì hiện tại là 2.75 nhưng mà anh em có thể chờ lại săn trong vòng 10 đến 15 phút thì anh em vào cái mã kèo tài 2.5 thì cái tỷ lệ nó ăn 31 hoặc là 30 thì anh em cũng vẫn húp được kèo đó anh em nên nhớ là anh em nên đầu tư cái mã kèo này là đầu tiên nè anh em vào từ đầu mã kèo này anh em chờ hạ anh em vào còn nguyên trận thì anh em vẫn vào cái mã kèo là Atletico chấp 3 góc cho mình đây anh em cứ vào cái mã kèo là Atletico chấp ba góc nguyên một trận nha thì trận này sự áp đảo của Atletico mà được chơi trên sân nhà với cái thèm khác 3 điểm thì nó sẽ tấn công nếu mà tấn công không có bàn thắng thì nó sẽ nổ góc cho Atletico Madrid rất là nhiều thì anh em cứ nằm mã kèo Atletico chấp ba góc cho mình trong cái trận đấu này luôn hiệp 1 thì anh em vẫn nằm Atletico chấp 0,75 đó này vào từ đầu luôn nha anh em hiệp 1 mình sẽ dự đoán 2-0 cho Atletico Madrid đó thì um, tài góc hiệp 1 thì anh em cũng vẫn nằm cái mã kèo là Atletico Madrid chấp 1.5 góc trong hiệp 1 luôn đó anh em chỉ cần chia đều ra anh em nằm 5 cái mã kèo này thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn nha thì đó là năm mã kèo mà mình chốt cho anh em trong cái trận đấu này để anh em có thể một đầu tư một cái cách sản phái nhất và anh em kiếm về lợi nhuận cho mình đó thì anh em nào á <clears throat> mà mà muốn chơi được nhiều mã kèo chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc là cái Telegram kèo bóng hay VIP 09 của mình. Zalo của mình là 0937072613 thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cho mình mình sẽ đưa anh em vào nhóm để anh em đăng ký một cái trang và anh em chơi kèo nó hiệu quả hơn thì sắp tới cuối mùa giải rồi mình cũng đã nói với anh em trên rất là nhiều video là anh em nên đăng ký trang để anh em có thể đầu tư kèo nó hiệu quả nhất còn anh em mà chơi ngoài qua thầu qua cò nhà cái đang đưa kèo nâng lên cho anh em để anh em có thể đánh những mã kèo trên tỷ lệ anh em thua rất là cao bởi vậy anh em nên đăng ký trang để anh em vào trang anh em chơi nó sẽ hiệu quả cho anh em hơn thì um, cái đa câu đó là cái, cái đó là cái vấn đề mà mình khuyên anh em thật lòng thì anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề đó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình luôn uh, hỗ trợ anh em chủ yếu mình cũng muốn cho anh em có những cái mã kèo tốt nhất để anh em có thể đầu tư mà anh em kiếm lời thôi còn anh em chơi ngoài á, thì cái chuyện đó à, mình cũng rất tiếc cho anh em anh em nào không biết được tới cái video này thì không thể tìm tới mình để mình uh, hỗ trợ và mình giúp đỡ anh em để anh em có một cái cách chơi nó hiệu quả nhất thì um, đến đây cái video mình cũng rất là dài rồi thì um, mình cũng chỉ nói sơ cho anh em bao nhiêu đó thôi thì um, nếu mà anh em nào đang xem được video này thấy hay á phải trùng với cái máu của anh em hoặc là trùng với cái hoàn cảnh anh em đang gặp phải thì anh em cứ để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký hoặc là anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua cho mình thì đến đây mình sẽ kết thúc video tại đây thì xin hẹn gặp lại anh em ở những video sau